cuộc sống năng động, bạn cần vitamin và khoáng chất mỗi ngày. My Vita Multivitamin chứa 10 vitamin và hai khoáng chất thiết yếu, đáp ứng nhu cầu về vitamin và khoáng chất, giúp tăng cường sức khỏe, phù hợp với người làm việc căng thẳng về trí óc và sức lực, ăn uống không cân đối. MyVita Multivitamin sẵn sàng cho cuộc sống năng động. Công dụng MyVita Multivitamin cho người tăng canxi huyết, canxi niệu, mẫn cảm với các thành phần của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.